chỉ cần em nhớ một điều nhớ một điều là cứ anh đi lo lắng làm gì anh đi anh ơi cứ anh đi lo lắng làm gì anh cho quên đời anh đã không quan tâm đến